biết anh Kiệt thì anh có thể cho mọi người biết chút đỉnh về anh à, tên anh anh làm ngành nghề gì và điều gì khiến để mà anh tìm tới một cái nơi mà phải nói là ở đây phải nói là tâm linh ở một cái thành phố Bắc Cali San Jose mà bây giờ người Việt của chúng ta đồng hương ở đây đã biết nơi này với cái tên là Thiên Long Sơn thì chính là có công ty làm năm 93 thì cũng có ba bốn trăm nhân viên làm thì kiệt à, nhưng mà à, kiệt đó là mượn đời để kiệt làm cái đạo kiệt có nhiêu tiền kiệt cũng làm cho cộng đồng mình làm cho nước việt mình sau này rạng ngời làm cho đạo phật à, hồi sinh lại từ hòa pháp thành thịnh lại đó là tâm quyết trong đời sống của kiệt khi ra đi tặng lợi cho cộng đồng việt nam hải ngoại một cái dãy núi 360 mẫu này Việt đã bỏ tiền ra trước gần 20 triệu tiếp tục thêm nữa để lại cho cộng đồng người Việt cho nên tất cả của các bùi sẽ trở về với các bùi sẽ sẽ có lại cái mảnh đất của người Việt cấm dùi ở hải ngoại này thì à, việc làm về cái nghề như nhà thầu về điện tử về di mạch cho Intel cho TSMC Samsung à, cho những ngành kỹ nghệ cao cấp di mạch đó là vậy anh ờ, anh định cư ở đây năm nào anh tới Hoa Kỳ và trong cái diện nào rời Việt Nam năm 1979 à, ờ, ở từ Gạch Giá đi qua Thái Lan ở trại Sông La lòng lần lần ở trong những trại tị nạn cũng gần năm mấy hai năm qua đây năm khoảng năm 80 81 khoảng đó mười mấy tuổi à, mồ côi cha mẹ không có thân nhân hàng chia dưới à, trước cửa của thiên à, thiên long sơn dũng có thấy chiếc à, chiếc chiếc xuồng chiếc ghe để tên chữ kiên giang có đúng không ạ à? để biểu tượng thôi biểu tượng thôi để nhắc cho mình nhớ quê hương à, hồi đó mình đi vượt biên hồi nhỏ vậy đó rồi à, cái mảnh đất này nó rất là phải nói là à, dũng nhìn ở đây đó là không phải đơn thuần mà tìm tới được ở san jose này điều gì khiến mà anh lại tìm tới đây mà mua cái mảnh đất này và anh mua mảnh đất này lâu chưa đâu hả kiệt tìm mấy vị tìm mấy đất vị tìm chủ đất này có tứ linh long lân quy phục có mấy vị rồng ở đây có ông lân quy ở đây có chư thiên ở đây đầy hết tự mắt anh không thấy vâng. ở vào à, một thời xa xưa cái dãy núi này nó là một cái cung vàng điện ngọc lớn lắm dạ. này có nhiều người thấy cái đó nhưng mà thời nay của mình 2021 này thì mình thấy cỏ thô sơ nhưng mà ở song song chiều không gian khác cái này là đất thiên đất thiên để mà làm lại một cái xã hội mới sau khi covid sau khi bệnh tật sau khi chiến tranh để mà có một vị à, một có giáo chủ mới ra đời một vị phật kế tiếp ra đời mà vị đó nước việt nam bé nhỏ may mắn qua bao nhiêu cực khổ à, trả nghiệp cho thế gian thì vị phật đó sẽ ra đời ở việt nam nên Phật Thánh Tiên bây giờ ở Nam ở miền Nam Việt Nam cái mảnh đất này á, <clears throat> nó lên hải ngoại vì kiệt lớn lên hải ngoại nhưng xưa nay mấy chị vị thường nói dạy kiệt thường xuyên lắm là nơi đây chỉ là tạm dung của con thôi con phải về phát triển đất nước Việt <clears throat> và núi cấm nước Việt mới là chính cho nên bây giờ mình thấy thô sơ nhưng mà sau này thì còn có nhiệm vụ lớn nữa là lo cho bên kia thì người Việt mình sau này <clears throat> mấy chị gì thường nói sẽ về lại hết vì nước này sẽ không có ổn định để cho mình ở bây giờ anh thấy là nạn kỳ thị Á Châu nè Antifa nè ừ. chiến tranh nè Covid nè loại bọn ông Biden tăng thế lên một đống người ta dọn ra khỏi tiểu bang rồi kiệt giờ cũng học máu với ổng luôn á <laughs> đóng thì <laughs> cho nên nhiều cái dự kiện làm cho mình phải về bển tại vì công ty về bển thì người mình chạy theo về mà làm ăn bệnh dễ hơn là hai vị đây giữa nè mình đang ở trên này mình đang nói về tâm linh mà anh nói về bệnh anh nói về bên nào anh nói rõ nghe về bệnh ta về ta tắm ao ta <laughs> dù đông dù trong dù đục hơn nhà vẫn hơn à, à anh... lúc nào thì cũng mong về quê hương <laughs> để mà mình làm cho hơn chứ giờ già rồi chứ nó phải bỏ xác ở đây tại vì dũng thì dũng là một một người một kiển hai quê tại đây á, là đất, đất ờ, đất đất cha ở, ờ, ở bên kia là quê mẹ nơi cho dũng cái cái tiếng khóc chào đời cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình cho nên bất cứ cái gì liên quan tới mỹ và việt nam dũng cũng đều đau xót và quan tâm cho nên thành ra là à, khi anh nói vậy thì dũng dũng hỏi cho nó rõ bây giờ mình ngồi đây nè anh cho anh là một cái người tâm linh hay là một diện gì em muốn à, dũng muốn à, anh nói hả? tại vì anh nói là cặp mắt thường sẽ không thấy được các vị thần ở đây thì cặp mắt nào mới nhìn được các vị thần ở đây và tại sao lại anh thấy được mà những người bình thường không thấy được thứ nhất để kiệt nói kiệt không phải uh, thầy tăng cũng không phải thầy pháp cũng không phải thầy bói cũng không phải thầy giáo cũng thầy gì hết kiệt cũng chả có pháp môn gì hết câu này nhiều người hỏi à, uh, kiệt chỉ là người truyền tin nhưng mà anh nên nhớ trong nghìn người có một hai người đặc biệt ở ngoài đó thì thuộc dạng đó thì có một cái sự gọi là à, được chọn á messenger truyền tin thôi thì lời thật việc thật chuyện thật thì kiệt chị, mỗi lời việc nói ra thì đừng có tin kiệt đừng ai tin hết thì coi nó có hữu ích cho cá nhân mình không có hữu ích cho gia đình không có hữu ích cho quốc gia không có hữu ích cho có lợi cho thế giới hay không thôi chứ đừng có nghe việc nói mà hãy từ từ chiêm nghiệm những lời việc nói đó là kiệt mong mọi người như vậy kiệt trả lại gì hết cũng như anh thôi cũng mang thân thất phàm cũng sống khổ nhưng mà chị có cái lòng thương nhân loại thương mọi người nên chị không ích kỷ làm nhiều cũng đưa ra không à rồi thương nước việt à, hiện giờ đang bị à, thằng khổng lồ nó hiếp à. khổng lồ láng giềng á à, à khổng lồ mà khổng lồ này dữ quá anh em 16 chữ vàng của mình à vậy là phật không dám đó anh em hả mà năm nghìn năm nay không có lúc nào mà nó nhường mình chút à, hiếp đâu mà cái đó là à, môi lưỡi nó thôi chứ nó thật tâm nó đâu phải vậy đâu nó muốn, muốn chọn mình đó. anh thấy à, bên tây tạng không đúng ra là là, là bây giờ nước đó bị diệt chủng gần phân nửa rồi à. ở ờ, trong tương lai á, mà chỉ cần á, nó cho bia chừng à, ngàn động chai dân mình uống thanh niên uống uống vô là học giỏi cỡ nào 40 tuổi là ngã chết hết yeah. Dạ. lão đưa nó ngàn <laughs> thằng đang vả bển tại vì một người là phải ở với từ năm người trong gia đình đó mà thiếu phụ nữ là là giống hết gỗ đội đi chưa đi bầu cử là bầu là thôi xong luôn rồi bầu, à. đó là anh nói là có một cái chiến lược để đồng hóa dân tộc Việt Nam rồi nó siêu lắm yeah. đừng tin những gì Trung Cộng nói nhìn kỹ những gì Trung còn bây giờ là... bây giờ anh nghĩ cái vấn đề mà đang lây nhiễm ở bên Việt Nam mà hầu như phần lớn là người ở bên Trung Quốc đi bộ qua hoặc là đi qua biên giới thì nó có chiến nằm trong chiến luôn. lược luôn chiến lược luôn nó mà mình mà dở ổ một cái là mình phải đi đâu ừ. đi kiếm nó giúp kiếm ừ. nó giúp phải nghe lời nó nghe lời nó là chết đó cho nên chiến lược hết tất chừng, cẩn thận nhưng vậy vậy, vậy thì khi anh về bên đó anh làm gì giúp được cho đất nước ở bên này thì anh giúp được còn anh về bển anh nghĩ là anh thấy một cái chiến lược quy mô như vậy thì anh làm gì được anh kêu gọi những người nào ở đâu cũng nói gì cũng giống nhau chuyện ngồi đây á, ba cây nhang á, là bằng thấy nó vậy nhưng mà rất là powerful rất là hiệu lực thì khấn cho nước Việt mình không bị Covid nè không à, à, không được nhiều cái thứ không lắm được nhung được che chở mấy ai Kiệt à, mấy gì thương Kiệt thì giúp nước Việt rất là nhiều cho nên cái mùa Covid rộ ba hai hai ba đợt từ đợt Đà Nẵng cũng ho cũng né được rồi à, à, tài chánh à, lúc đó một trăm tính o địch không o địch là mình dở luôn kiệt cấn nhiều lắm hả có nạn mà kiệt nghe mấy người comment lên là kiệt cẩn à, khi về bển đó thì lại hiệu lực hơn là vì à, đích thân ở đó, kiệt ở đâu thì mấy vị thường đi theo hộ vậy đó như à, anh bỏ mấy chục triệu ra anh mua cái quả đồi núi này vậy thì cái thu nhập của công ty của anh nó phải đáng kể lắm hoặc anh tại sao anh lại làm từ thiện theo cái mảng này nhiều người họ làm từ thiện bằng cách là họ mang tiền họ cho họ xây chùa hoặc là họ cho họ mổ quỷ trái tim họ làm đi thì tại sao anh lại chọn cái cách làm từ thiện có phải vì khấu trừ thuế rồi không hay là à, khấu trừ thuế nó cũng có nhiều cách thì tại sao anh chọn cái cách này có phải là cái lời kêu gọi của bề trên mà anh nghe được mà anh muốn mà nếu anh về Việt Nam thì anh còn tiếp tục làm được cái điều này không hay là anh không làm thiết thực hơn là anh dùng tiền theo Dũng đoán nếu mà anh mua được cái quả đồi này mấy chục triệu thì công ty của anh một năm phải thu nhập cũng phải khủng khiếp lắm thì thật sự so với cỡ hoàng kiều ở dưới thì không bằng nó lẻ của ổng cho mấy nhỏ cẳng dài so với mấy đại cá này kia không có nắm thiếu gì hết trơn á kia không có bồ kia không có xài ăn phí cũng không có đánh bài à, nhưng kiệt thấy người ngoại quốc ở đây mấy công ty đây nó kỳ thị người mình ừ. đời của kiệt là bị à, kỳ thị ngoài kiệt có tên ngô tuấn kiệt kiệt còn có tên khác mà mỹ nó gọi ừ là Cindy Brother nghĩa là, là, là tấm cám á à. cái gì khó khăn là cứ đưa cho thằng kia, à, vừa rẻ vừa lẹ là nó có nghĩa là Cindy Brother là, là cứ bị hai thôi chưa bao giờ được thử chiếc giày <laughs> của Mỹ là ô đi khó chán vậy thì anh anh chỉ cần lấy hết những cái gì mà nó đưa cho anh vậy thì một năm vậy công ty anh thu nhập khoảng bao nhiêu anh có thể Ồ, nếu anh cái chuyện đó chuyện riêng thu nhập thì mình đừng nói rồi nói đang nói cái chuyện là làm sao ra Thiên Long Sơn này đi là vì chị không muốn thế hệ con Kiệt lớn lên con anh con của những đồng hương mình đây đi xuống làm công ty người Mỹ vâng. mà bị đì hoài cái chức vụ cao nó không có đưa mà mà ở sau lưng khó khăn á, là chức supervisor chức manager là nó lãnh không là vì à, có một số người Việt mình cũng đã từng làm không có đúng với Cisco ở đây có một thời scandal đó anh vâng. biết à, lấy đồ của người ta cho nên mãi mãi mình không được chức cao mà trong khi người của mình là đầy ở dưới hết thì cái núi này á, là người Mỹ lên đây nhiều người Hàn Quốc lên đây sáu bảy chục phần trăm người mình hai ba chục phần trăm cái số mà không mưa kiệt là chuyện nói là công giáo là khoảng chúa gì đó Phật giáo là mấy ông thầy sợ mất Phật tử là không muốn Phật tử lên đây rồi đó ngoại quốc là mấy ông ho mấy ờ, gọi là chống cộng trực đoan á nói thằng này thuộc về dạng ờ, hai hệ hay gì không biết chứ không có hệ gì đâu thật tình thôi bên nào mình cũng chơi bên kia thì nói thằng này tụ tập phá tao rồi không đủ trò hết giữa hai bờ cắt lại à, ờ, khó sống lắm nhưng mà, nhưng mà cái đó thì cái dư âm vậy nó có phải là có dũng cũng có nghe cái này là à, đây là miếng đất mà anh mua trước đây của gia đình của bên chú đỗ mười có có hay không hay là cái đó anh có thể mượn đây để anh giải thích cho mọi người luôn cái ông Bình Nguyễn là chủ à. Ben Thách à. ông đó là chùm sò yeah. Dạ. kẹo mà ông mua miếng đất này là mục đích của ông là kinh tài kinh doanh còn chuyện mua lại của ông, mà cái đánh đất này ông có 15 acre thôi thời gian đầu bây giờ nó là 360 acre ông chỉ là một phần nhỏ trong cái dãy đất này còn nguyên cái dãy đất này những cái range của mỹ người mỹ vâng. về nói về ông nội này á là lên máu á nha <laughs> à cháo đổ mười Đúng nhưng rồi. mà tiền của ổng đâu mình không biết nhưng mà mình mua ổng là xong phản mà lúc mà mua á tức nó ói máu ổng không có nói rõ à, kiệt ơi anh bị 10 15 luôn á 15 lăm dạ. cái red hat red hat là ổng làm sai sai phạm lại phạm dạ mua rồi ký giấy rồi mình mới phát hiện được đây nói đây nói thiệt cho ông hiểu luôn đấy nói là em à, đấy. là mình phải mướn gần 500 ngàn để mà correct những cái red hat đó rồi anh à, thấy cái, cái sốc không cái sốc. thí dụ như người ta nói mẹ đấy ờ anh bị vậy anh mới bán rồi. <laughs> không, nói không nói im oh, man, nói. nhưng mà vậy là có là miếng đất này anh có mua lại là của một phần nhỏ một phần nhỏ à. rồi bắt đầu anh mới mua những cái xung quanh sau đó là mình lại. phát hiện à à, hiện ờ, là, là mình tiếp tục mua liên luôn hết mấy Mỹ này ra hết rồi. Miễn con đường luôn mới thành 300 ổng thật sự có 30 XG thôi rồi à, có, có 10 phần trăm của hiện tại hiện 10 phần trăm thôi không có nhiều thì thời đó ông bán là hai triệu rưỡi ừ. mà ông chơi độc lắm nghe hai triệu rưỡi lúc đầu á thì nói ô tao bán cho mày à, không tính tiền lời lấy giờ mà anh đi năn nỉ hoài chuyện đi về Việt Nam cứ gọi nó chuyện nhất định không mua mà năn nỉ gọi bà xã kia tùm lum hết cuối cùng thấy ông năn nỉ hoài mua mua giùm ổng đầu tiên thì hứa không có tiền lời cái vụ mình, mình mấy cái red tag là mình nói rồi nha đầu tiên cái vụ tiền lời cái đã rồi cái gãy đầu sao không biết phải đóng lệnh chút chút à. <laughs> chơi luôn rồi làm luôn làm luôn gỡ à, em tánh kiệt là vậy dễ chịu lắm tại sao vụ đó cái mình đổ tiền mình xây cầu thang cho bà con đi lên vâng mình đổ tiền vô rất là nhiều thời gian đó cũng ờ, khó khăn mà cũng làm đường rồi lại kéo ông hầm mày mà trễ trễ tao một ngày tao lấy đất lại ghê ờ hồn nó chạy ông săn đuôi kiếm tiền trả không đại khái nói cho anh hiểu luôn em chịu chơi vậy đó anh bệnh đấy à. nghĩa là hôm nay quý vị nghe chính thức à, từ anh kiệt đã kể đã cho thương cộng nghe. đồng là thương cho chót phải không chó. À, bị bị bị bởi vì chuyện mới nói cái vụ của cái chị gì ở việt nam á rồng lửa đó à. hét á là chuyện nhỏ chuyện chị, bị gạt khủng nào, khiếp luôn chị nào rồng lửa mà không dám đụng tên kiệt lên trên à, pháp lịch là không có đụng chạm tên <laughs> nào hết á không anh mà... nói với tính <laughs> cách bàng quan và anh không nói ý nói là, là không là, có phán xét hoặc nghiêng mình nói nào. là người người ta nghèo người ta gạt mình á thì thôi kệ cho người ta gạt đi Vậy à? mình đã làm từ thiện rồi làm cho chót chỉ còn bị nhiều cú sốc gấp ngàn lần hơn nữa anh khuyên người ta bỏ một cái số tiền lớn như vậy mà bữa nãy hỏi cái uh, doanh thu của công ty thì anh không uh, không nói tới bây giờ chủ hỏi này nha chừng nào đúng gần thì anh làm lại gạch nha ví dụ mà một ngày nào anh muốn về Việt Nam giúp cho đất nước thì dĩ nhiên cái công ty bên này anh phải bán lại một cái tập đoàn nào lớn của Mỹ họ muốn mua thì thường thường họ sẽ tính cho mình đó, nếu mà giá thị trường đó, là họ sẽ tính 3 năm cho tới 5 năm doanh thu của mình họ cộng lại xí chẳng hạn như bây giờ họ đưa anh à, giá 1 tỷ giá 1 tỷ thì anh bán không kỳ sẽ không bao giờ bán cái công ty thứ nhất là con Kiệt cho những người kế thừa đẳng á, nó ừ. đã biết run cái hãng rồi một anh năm mấy lại. một năm mấy Kiệt nằm ở nhà Covid thì không có đụng gì hết mà cái hãng vẫn chạy rồi. à, nó không có vấn đề gì hết giờ khi những người người ta bán á, là người ta muốn sang là gì trong nhà người ta không có người tiếp tục chuyện khó thứ nhất thứ hai cái công ty này là giống như một cái hạt giống cực kỳ quan trọng cho nước Việt nếu mà Kiệt muốn giúp nước Việt cũng phải qua công ty này Kiệt ừ. sẽ hơn cái công ty này vô một cái thị trường public gì đó thì có cách việc làm nhưng mà nó là một cái guarantee của cái IP của Mỹ anh muốn đem cái công nghệ này à, về bên Việt Nam thì áp dụng phải nhờ nó, à, nó nói chung là đại khái vậy cho nên đừng bao giờ cho nên không bao giờ anh bán à nó chết dù cho họ trả một tại tỷ. vì tại vì nó đó mà nó cũng giống như cái dạng giống như là là à, một con khủng long nhưng mà khủng long này chưa có đúng gặp thời gặp gặp lúc mà gặp mà thấy giờ nó mọc ngay trong nước Việt nó sẽ thành khổng lồ tại vì những đối thủ của KNT là Foxconn ừ. Foxconn là mấy chục tỷ là lớn nhất Đài Loan Rồi. Chê bồ những cái đối thủ khủng khiếp không à chị không có đối thủ cá nhân đối thủ ờ, public không đó là thật thì hiện giờ ở đây đối thủ nên, anh lớn nhất là một công ty Mỹ lớn với anh những thôi. là hãng public không à rồi. những hãng public anh thấy trên thị trường đó rồi. Vâng. là kiểu đối thủ chứ kia không có đối thủ one by one mà cá nhân owner còn kỳ có vốn nhỏ cá nhân owner nhưng mà who know lỡ như ờ, một có một cái tập đoàn nào lớn của người Việt hay nước Việt có tiền thì dùng nó roll lên lẹ liền nó là một chuyện hai câu chuyện khác nhau Đúng rồi. hiểu không anh à, hiểu ý thì nói không hiểu. cho nên <laughs> mấy thằng mỹ nó muốn nuốt lắm mà nó nuốt không có nổi, không nổi. à là cái dùng nó để mình giúp nước mình đó rồi. là vậy đó anh kia anh nói là anh đến đây trắng tay ờ, một đứa trẻ mồ côi ảnh gầy dựng khởi nghiệp với 10.000 đô hiện giờ công ty có khoảng chừng 400 nhân viên ờ, và trong đó là 6 cho tới 70 phần trăm người Việt Nam ờ, và cái tâm quyết của ảnh là ảnh muốn dùng nó là một cái hạt mầm để mà gieo thêm cho quê hương đất nước sau này ở trong cái lĩnh vực công nghệ ảnh tin rằng Việt Nam sẽ là một trong những cái quốc gia nắm uh, chủ bài về công nghệ chứ không phải chỉ có là nhà sản xuất cho thế giới đó là cái cái ước mơ của anh Kiệt và anh nói là gì như thế con ảnh à, ảnh đã có con lớn thì con ảnh à, sẽ à, giúp ảnh một tay để lo cho công ty trong lúc mà ảnh hướng về Việt Nam cho nên thành ra anh nói là dù cho có một công ty Mỹ nào trả cho một tỷ ảnh cũng không bán tại vì ảnh công ty của ảnh để dùng để làm cho một cái chuyện khác chứ không phải dùng à, để đẻ ra tiền cho cái mục tiêu cá nhân bây giờ quay trở về mình nói à, về vấn đề tâm linh nha tại vì lên trên đây mà không thể nào không nói về tâm linh như mới nãy anh nói về vấn đề à, một trong những cái điều mà khiến mà anh với lại Dũng có duyên Dũng nghĩ là trước đây Dũng không hề biết tới anh luôn thật sự vậy nói anh đừng buồn nha tại vì nhiều khi nhiều người biết thì bắt đầu bây giờ Dũng biết tới anh rồi và khán giả của Dũng sẽ biết về anh nhưng mà một trong những cái điều cơ duyên á, là cái tay phải của Dũng có hình của Đức Sư Tổ Đạt Lai Đạt Ma xăm hình đấy là sư phụ của anh ở bên tay trái thì có hình của Thiên Long đấy không mà đấy lòng trời, lòng trời. trời. À. thì là Dũng trong người của Dũng có hai cái xăm thì nó nó ngẫu nhiên là tay trái tay phải mà khi anh thấy điều này nó cũng mang tới cái duyên của anh em mình đúng không ạ à? anh có thể kể tại sao đức sư tổ lạc lai lạc ma và thiên long lại có cái sự gắn gũi với anh dữ vậy không tôi, thấy hơi hiếu kỳ vậy anh là chỗ đó tôi nhìn mặt anh là tôi không biết là dữ hay hiền nhưng mà thấy sợ trước cái đã <laughs> giống như là tự nhiên cái ông nội này ông dở ra tổ đó là biết những người mà nói mình nói thật nha yeah. Dạ. những người phải có duyên với phật pháp mới có mấy cái đó trong người chứ không thôi anh xăm hình đầu lâu hay là hình như kiểu mấy tụi em ấy mấy tụi mà trung đông vâng à. nam mỹ âu à, dữ lắm rồi thì chỗ đó là kết kết chút chuyện gì đó chứ còn <laughs> nhưng mà hai cái hình này thì có cái gì gần gũi với anh hay không đó tại vì mấy ông rồng thương nhất mấy ông hộ tôi không có mấy ông là tôi đâu còn ngồi đây nói chuyện biết mình tâm linh lắm không có sợ người đời người đời tôi giỏi lắm mình cho mày 500 ngàn đấy đóng luật sư tao nó dập mình chết rồi phải không dạ. à thì mình không có lo phần đó chỉ lo cái phần vô vi á vô vi à, mấy con mấy mấy quỷ dương á chấn tôi hoài tôi bị nhiều lần lắm à. mấy lần tôi sắp chết rồi À, nếu mà ở trên này đó thì Dũng thấy nào là có tượng Phật nè, có hình à, thánh giá nè, có à, tượng à, Chúa Giêsu. Vậy thì nếu mà hỏi anh thì anh là Phật là đạo nào? và tại sao lại có cái sự hỗn hợp trong này và cái sự hỗn hợp về đó nó có đem lại những cái phiền não nào cho anh hay không ở trong cái ờ, cộng đồng người Việt của mình ở đây cũng giống như Minh Anh có đề cập là nói hàng sớm ở đây ờ, họ than phiền ờ, chúng ta người Việt của chúng ta tụ tập lên đây nhiều quá gây cái sự phiền não này thì anh có thể chia sẻ thêm cái phần này tại sao nó lại hỗn hợp như thế này lần đầu tiên Dũng cũng thấy và ở trong cái ở trong một cái simple một cái hình ảnh cái biểu tượng của hình như là thiên tâm phải không ạ thiên tâm à, thiên tâm uh, môn đạo anh hỏi một câu hành năm nhờ câu câu trong đó để cho anh trả lời ờ tôi quên này à, dạ dũng dạ, nhắc ờ, từ câu ok rồi từ câu đấy ờ, rồi bây giờ nói về đạo không không hợp đạo rồi đạo như cái cây á chị quay cây thân cây cây là thượng đế à, à cây này nè cái gốc rồi nó có cái nhiều cái nhánh cứ mỗi mấy nghìn năm đạo phải thay đổi tại con người mình nó thay đổi theo cái thời đại văn minh của nhân loại vâng. thượng đế là tạo ra nhân loại tất cả các chư phật cả chúa giêsu đều là con của thượng đế là một đấng vừa sinh ra chúng ta ngài là thân cây đạo là giống như à, anh đi học kỹ sư hay anh học dược mỗi thời đại nó khác mỗi quốc gia theo cái phong thổ khác vâng. thì thời xưa phật thích ca mà bảy bước mà bông sen nở á thiên thượng thiên thượng là chỉ trên trời thiên thượng là cha ta đó à, thiên hạ là chỉ xuống đất là mình duy ngã độc tôn nó chỉ có một cái đạo cái đạo tốt thôi đạo làm người đạo làm người tốt thôi thì cái câu à, đạo phật là không phải là đạo phật là mỗi cách thức một cái process trong nhà xô so, một cái cái à, recipe nấu tô phở là một cái công thức để mình làm chuyện gì thôi mà công thức đó nó không có độ máu nó tốt rồi nó là thật thực tế đạo Phật là khoa học à, có luân hồi sanh tử chứ đạo công giáo không có biết luân hồi sanh tử hồi giáo cũng không biết luân hồi sanh tử à, cứ chém giết nhau hoài cho nên cuối cùng đến thời nay một vị Phật mới ra đời à, Phật Di Lạc ngài sẽ dùng cái dấu hiệu này nè dấu hiệu thiên tâm này nè Rồi. à, để thống nhất tất cả các đạo trên thế giới trong tương lai không biết lúc đó mình còn ngồi ở à, đây không nè thì ngài cái Tới dấu lúc hiệu nào mới thống nhất thì cái đó thì không biết cái ngày giờ ừ. nhưng mà nó sẽ có cái ngày đó thì nó sẽ đưa cái trái đất này lên cái thời cực thịnh ba ba bốn ngàn năm sau đó là vậy mà cái dấu hiệu này có ra đời từ năm 1979 tại trại tù Nam Hà rồi. ở Bắc Việt Nam rồi. Dạ. thời đó là lúc Trung Cộng tấn công vô miền Bắc á, thì các chư vị về mới kêu tất cả các tù nhân á, mới đeo cái dấu hiệu này để được che chở để không có được bị phóng kích vô chạy tù thời đó đến thời nay á đến kiệt biết được chuyện đó việc làm mấy dấu hiệu ở đây nè thì cho nên có một số máy bay của mấy phi công mỹ nó cứ bay mỗi lần nó bay ngang cái dãy núi này á nó cứ thấy cái dấu hiệu này hiện lên trên cái radar của nó hoài à, mà nó không biết là lý do gì luôn á nè nè thấy á nó cứ hiện lên ngoài cái dấu hiệu này và kéo có một ngày nguyên nguyên cái phái đoàn mỹ nó mới tới cái núi này nó mới research thì nó mới thấy cái dấu hiệu ở trên này lạ quá thì nó mới quản hồn để coi nữa nè trên mỗi lần mà nó bay ngang là thấy cái dấu hiệu à, thiên tâm trên cái radar trên máy bay á vâng. thì cái cái núi này linh thiêng vậy đó thì hai câu chuyện mình gáp lại cái dấu hiệu này được tất cả các chư phật và thượng đế ấn chứng à, cho nên nó mới có những cái hiện tượng mà người thường không có hiểu được nó cũng giống như hồi xưa chúa đi rao giảng kêu ta ăn hiền ở lành có 3 năm thôi vâng. mà ta đâu có biết ngài là chúa mà hôm nay á, gần nguyên trái đất á, là là tin ngài đúng không thì hôm nay thì chuyện người truyền tin chuyện đó là có chuyện vậy vậy thì một số người người ta liền người ta hiểu liền nếu không sao có covid là năm 2018 kiệt ngồi ngay trong này kiệt nói bà con cứ đi mua gạo nếu mà không ờ, sử dụng ờ, thì ờ, lên núi việc trả tiền lại việc nói trước hết rồi việc nói mình sẽ có đại nạn việc nói Trung Quốc chia năm sở bảy năm những năm trước việc nói vậy rồi việc nói Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập việc nói Phật Di Lạc sẽ có lời những cái chính của việc nói là những cái phần đó và việc nói sau này nước Việt sẽ thành một cường quốc lý do là vì Phật ở đó thì Phật sẽ làm cho tất cả thế giới quy tụ lại cường quốc nhưng mà không phải Việt Nam ngày nay nha Việt Nam ngày nay khác sẽ, sẽ không biết rồi. không biết thời gian nó bao lâu ờ sớm thôi cái đại dịch này nè có phải là một cái dấu hiệu trước đây anh thấy cái đại dịch này có phải là cái dấu hiệu là chúng ta sẽ quy về một đạo hay không hay là à, dũng thường nghe cái câu là 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình Phải chờ tới cái lúc ra Thái Bình thì tất cả đạo mới quay về một đạo Hay là anh có nhìn thấy hay là các ngài có nói trước với anh là lúc nào là lúc nào ra Thái Bình không? Có, ở trong cái cuộc đời thì còn sống nhưng mà ngày giờ thì không biết những gì kiệt nói là gì cũng kiệt chỉ hơn người thường là mấy gì chỉ nói cái hướng để kiệt hình cho người ta biết để người ta có phần thay đổi tại vì trời phật muốn cứu mình chứ trời phật cũng không có muốn mình đọa địa ngục tại vì những người mà còn sống còn lại sẽ gặp được phật như lại những người mà vô phước mà hôm nay chết vì này vì kia mà covid rồi này nọ đó sẽ đi mãi mãi là vì cái thần hồn của họ sẽ không có không có cầm pha bò không có không có không có sống chung được với những người tốt tại vì có thể một 10.000 người ờ, tu tập họ có thể ngồi một nơi rất là yên lặng không anh nhắm mắt anh tưởng tượng là không có người nhưng chỉ cần hai người mà quậy thôi anh nghe liền cũng giống như một ngàn người mà tốt người ta sẽ không có dành nhau người ta biết nhường nhau chỉ cần hai hai ông mà, mà dành thôi là cả nước náo loạn đúng không mình nói ví dụ gì đó thì do cái tâm mỗi người thì những người xấu đó sẽ không có được select không có được chọn lại ở lại tiếp tục trên quả địa cầu này họ sẽ ở những cái, cái nơi gọi là thấp mình có thể dùng nói là gọi là những cái nơi không có mặt trời đó ừ. những cái nơi không có gió đó <laughs> lửa rồi khà khà lên rồi à, địa ngục theo anh thì thành phần nào được thanh lọc trở lại nãy giờ anh nói là tới 10 phần, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, vậy còn là chỉ có một phần thôi. Vậy thì chín phần của dân số trên thế giới này phải biến mất. Này mới khởi đầu thôi mà. Mới khởi đầu thôi. Mới khởi đầu thôi, nó sẽ còn chiến tranh, nó còn đại hồng thủy. Đại hồng thủy là Mỹ nó cho mình gọi là cái Ring of Fire đi vòng từ Canada Vancouver hiện giờ là băng trực nó tan rồi đúng không? Ừ Vancouver rồi Seattle cái tội mà em pha thứ dữ đúng không ừ. trả nghiệp đó săn phăng nè tội ờ, uh, <laughs> hút chích không phải không yeah. Dạ. bà bà Nancy của mình cho tiền tụi nó đi chích nữa đó yeah. Dạ. uống rượu đó toàn là tạo nghiệp không à đó nó sụp xuống nước bà Nancy Pelosi chịu chơi tới vậy đó không có dám đụng tới má nha má rồi vòng ờ, qua những cái nước kia, kia một cái ring of fire á anh bấm google anh thấy rồi uh, nhiều chuyện nữa nhờ mới có thể nguồn thôi chỉ có một cái là... mà anh nói là trong trong cuộc đời này của anh nó sẽ tới tới tại vì kiện là, là một trong những năm nay anh bao nhiêu tuổi anh có thể năm, nói năm mấy năm mươi mấy anh uh, nếu mà tuổi trên giấy tờ 67 Ồ, lớn. vậy là lớn hơn Dũng một tuổi ờ, nhưng mà anh bự co hơn với anh mọc râu nhiều kêu anh bằng ảnh nữa không tuổi. không <laughs> tuổi tuổi đời không bao giờ ăn thua là ăn thua cái thâm niên của mình đúng. không sớm anh đúng không thông minh hơn tôi tôi không. là chỉ có là ờ, người <laughs> thật tình giống như đại ca <laughs> thật tình lắm ai nói gì dụ chút xíu vậy thì anh là... anh nói là trong cuộc đời này của anh thì cái dịp này nó sẽ đến anh có dự trù anh sống anh đoán trước được anh biết trước được anh sống tới bao nhiêu tuổi không tôi không có số mạng hôm nay tôi gặp anh vậy nhưng mà tôi làm gì sai á thì tôi cũng ấy có thể tôi sẽ sống dai hơn người thường nữa ừ. tôi không có giống người thường à, tôi à, hiện bây giờ tôi ngồi đây với anh nhưng mà thật sự một cái chân linh của tôi á, ở một cái thành tinh kia nữa, ừ. gì nói tôi không phải là một người mà tôi có tôi nhiều người ở ngoài kia tôi à, tới đây à, một cái trái đất này của cái nhiệm vụ này cũng giống y như ờ, là chị Thu Hương ấy chị chạy số bữa nay số sao CLG tiếng hồ sao số LE thì đóng phim đó mà thì uh, cái bộ phim này á, là tôi đang đóng vai người Việt Nam thì đóng cho chọn Đấy <laughs> không hết lòng với Việt nhưng mà những cái bộ phim thời xưa á, là, là tôi là người tạo ngày xưa là tôi diệt chủ dương á, tiền kiếp ừ anh anh nói về chân linh chân tướng tiền kiếp anh có nhìn ra được có thể chân linh chân tướng người ta nói trong kiếp này mà có những người họ thù nhau là tại vì kiếp trước họ có thù hay là tại vì nợ nhau cho nên họ quay về họ đòi nợ nhau cho nên họ trở thành những kẻ thù anh nhận ra được điều đó không thí dụ anh có thể nhìn người nào anh biết được chân chân tướng của họ là gì à, họ kiếp trước họ là tiên là thánh là thần hay là là rồng hay là thú hay không anh nhận nhìn ra được điều đó không nhận được sao tôi nói cái chị gì ảo ảo bả nó là rồng lửa được ai dám nói cái đó chị nào hiện giờ à, có một ai chị dám nói cái à? đó ờ, tôi nói là có bả tự bả đi verify là đúng là có tôi nói nhiều lắm có đi verify chưa chị chỉ đi xác nhận chưa cái Cũng người mà đang ảo ào à, nhưng mà, mà, mà cái này nó là thiệt chứ anh không có nói tầm bậy được anh À, nhưng mà có bao giờ anh nói với cái người đó đó chị tại vì người như kiệt làm bao nhiêu công đức kiệt nói ra đâu phải mình ảnh đây đâu mấy chị gì đây đông nè Ừ. à, là verify của tôi à, tôi nói sai là tôi mệt lắm vậy thì cái Không chị ào ào đó, đó là chỉ là đâu. con rồng lửa tôi có thể người nói kia. chuyện thường với người đời hay làm business ấy được nói chuyện mấy cái đó là mình phải nói thật để cho nhưng mà những gì tôi nói chủ yếu là mục đích tốt thôi đấy mục tiêu là Chứ vậy mình nói chứ không phải là để phán xét không có gọi là giống như chỉ trích ai hay làm gì ai hết bả là cúc tiên ở ở tứ tầng trời tứ dương dương tiền mà trển nó cũng quýnh nhau nghe ở trển mình quýnh lộn nhau nữa đó anh nói bả nãy giờ hoài không biết bả nào nhiều bả quá và anh nói là bả, bả nào anh đang nói với tính cách rất là tốt mà anh không có phải đả kích ai cả anh chỉ nói vậy cho người ta người ta anh anh mới nói điều nữa dũng thích là anh nói là có thể đi verify có thể đi xác nhận lại coi đúng hay không nữa đúng không chứ không phải đừng nghe những gì anh nói hết đúng không anh kiệt chỉ đưa ra ờ, một góc nhìn có hiệu quả cho mình có hiệu quả à, đúng thực rồi. tế nữa ờ, là anh đang kiệt. anh đang nói đừng tới nghe là... việc nó phải coi những lời việc nói có thực tế có hiệu quả có giúp ích cho mình không nói vậy thì anh tin vô số phận không thí dụ con người cái số phận của anh ta vậy người ta có cải là được số phận không hay là kiếp trước mình à, vậy à, anh kiếp có này nghe mình có cái uh, câu chuyện gì mà dài lắm tôi mới nói được anh nên anh coi có cái đó cái số nó có nhưng mà uh, khi mà mình cực thiện hoặc là cực ác mình thay đổi cái số mệnh của mình thay đổi ừ. mình thay đổi số mệnh của mình không mình đừng có nghĩ là số mệnh của mình nó dính cứng ngắc cái đó nó không có mình phải tự thay đổi chỉ tay thay đổi thường xuyên rồi có nghĩa là hai người mà có thể kiếp trước anh nghe câu gì hạ phàm giáo quấn vậy đó là dạ. có câu chuyện đó nhưng mà bây giờ anh nói thì tôi nói tóm tắt tôi không phải kể chuyện rồi, lời nữa nó hơi dài đó. dòng quá không anh hỏi tôi trả lời tóm tắt thôi tôi chỉ nói cái ý thôi nhưng mà ngoài đó người ta sẽ google người ta biết dạ. hạ cái gì quấn quấn vậy đó câu chuyện là cái ông đó ông đông bao nhiêu à, lúa gạo ông đi thi chúng cử chúng cử chứ cái gì trong cái đó nói chúng hết ông chán quá đến lúc mà ông gặp một người bạn người bạn nói như vậy là ông không phải là ông phải tự thay đổi mình thì từ đó ông thay đổi thì từ đó ông lên cái chức quan cao hơn nó có câu chuyện đó à, gì đó coi là coi uh, sẵn đây hỏi anh luôn không biết lĩnh vực này anh có thoải mái để nói không hỏi về lĩnh vực uh, đạo thờ mẫu hiện giờ đang có cái vấn đề gì anh đang nói vấn đề ồn ào người ồn ào thì tâm loạn và thế giới thế hệ trẻ bây giờ cũng tâm loạn thì bây giờ trong Việt Nam đang có một cái vấn đề cũng đang nói về uh, cho rằng đạo thờ mẫu không phải là đạo Phật mà là đó là mê tín thì theo anh là uh, đạo thờ mẫu và uh, có nằm ở trong mê tín hay là nó nằm ở trong Phật uh, trong đạo mà được UNESCO và luôn cả uh, chính quyền Việt Nam cũng ghi nhận thì theo anh thì đạo thờ mẫu nó ở nằm ở khía cạnh nào trước tiên á mẫu là có trái đất mình cai quản bởi phụ nữ mẫu mẹ nó là cai quản cái vũ trụ sáu lục địa là có sáu mẫu Việt Nam mình gọi là mẹ ngũ hành cũng là mẫu mỗi quốc gia có mẫu mẫu ở ngoài Bắc là có là, là có thật tỷ tỷ Kiệt là cai quản miền Bắc là thánh mẫu liễu hành là có thật là tỷ tỷ của anh Kiệt có nghĩa là kiếp trước hay là kiếp này liễu hạnh quẹ vờ luôn đã quẹ vờ luôn là... có nghĩa là anh đã biết được được cái chân tướng của anh đúng không ừ, thì đó mình nói chuyện sau đi thì đại khái nó đang nói về mẫu rồi. nhập đồng là có thật nhưng rồi. mà cái người nhập đồng mình biết là ai mấy mẫu có nhập có thật rồi những cái người mà giống như thời nay dựa vào mẫu mà nhập giả thì người ta mới gì mê tính nhưng mà, những, mà tất cả các mẫu che chở cho nước việt giúp cho những người ta biết được những cái nạn tai sắp tới là có thật chứ nó không có gì đoan chỉ có mê tín là khi người ta đốt vàng mã hay là à, thờ con rắn hay này con ma nó nhập vô rắn nó cũng là những cái hành động khác thường hơn rắn thường vậy thì mấy cái đó gọi là mê tín còn mẫu là có thật mình phải tôn kính chứ mình không có được bôi bác còn những gì thầy thời nay á, thì à, một tuổi đời tuổi đảng mà hay đâu mà nói mà ông chỉ như cái lập khuôn thôi mà ông nói theo cái lập khuôn của ông vậy thôi ông đâu có nhìn bao quát đâu rồi ông linh là có thiệt mình sống chung với họ mình là đi song song sáu bảy chiều chiều đi bộ là dông linh chiều đi xe lạp là mình mình phải biết cân bằng là người đi bộ rồi chư thần chư thánh chư thiên bồ tát rồi. mà ờ, mình phải biết là ai đang nhập vô nói chuyện với mình anh Kiệt hứa là ngày nào anh sẽ nói về vấn đề là bà chúa ờ, Liễu Hạnh là chị của ờ, của anh anh phải kể câu chuyện này anh Dũng nghĩ là khán giả muốn nghe lắm đó nha chứ anh không thể nào teaser anh nói vô vô trong không? Google bấm thì đi tỷ đầu thai cho nước Việt ba lần nhắm giờ kiệt đầu thai cho nước Việt rồi đầu thai nó có một cái sự chỉ định là chúng ta chọn lựa còn tái sinh theo nghiệp là kiếp này chúng ta sống như thế nào thì kiếp sau chúng ta sẽ tái sinh thì mới nay anh có nói là uh, bà chúa liễu hạnh đã đầu thay vào đầu thai vào trong việt nam ba lần cũng giống như anh và anh nói là uh, là chị của anh thì anh có thể giải thích thử cái chữ đầu thai và tái sinh theo nghiệp con người có lựa chọn không để mà mình mình sinh vô nước Việt Nam chẳng hạn như đời này kiếp này mình là người Việt Nam chứ không thấy cái gì đảm bảo đời sau mình vẫn là người Việt Nam hay là như thế nào anh có thể anh chia sẻ cái nhìn của anh cho mọi người được không thì um, <clears throat> tùy theo người ví dụ người phàm của uh, người thường không phải là tiên không phải là thánh không phải là bồ tát thì họ thần có theo, được không họ thần. đi theo nghiệp thần nữa thần nữa rồi. những vị thần trở lên đó là đi theo cái cái mission sứ mệnh à, những người giống như những ngày Ramoje của Tây Tạng á, dạ. là họ tái sanh anh thấy nghe chuyện đó đối với người Tây Tạng là thường dạ, dạ. ngày Đạn La Đăng Ma tái sanh 14 là ông nhớ đúng 14 kiếp là ông dạ. À, kiếp nào làm gì thì chị chỉ kể một cái câu chuyện này có thật của một vị thầy chị quen kể thì có một vị Ramuche ông khi ông tái sanh á, thành ra một cái bà người Mỹ trắng à, thì bà cũng có chồng có con cũng hưởng thụ cũng rượu chát tại vì những tiền kiếp của ngài không phải tu một kiếp mà, mà thành thành phật nha tu có nghìn kiếp á dạ. cho nên mấy thầy thầy nay á, chắc cũng phải tu cả tỷ kiếp nữa yeah. Dạ. những kiếp này <laughs> sao mà rất đại á giống như đi thi thôi mà vâng. thêm một kiếp thì cái, cái vị tây tạng này đầu thanh thành phụ, phụ nữ khi người phụ nữ này á, đến một cái tuổi nào đó cái lại gia thức số 8 mình nè à, là cái thần thức của mình á, nó nhớ lại cái tiền kiếp thì những huynh đệ của cái vị này á có thần thông tại vì anh tu giỏi anh sẽ có thần thông biết được ờ, người nào người nào quá không thì mới đi nhận hey Miss Madam you are my brother previous line này nọ thì khi mình nói ra những cái đó đó thì nó trúng chỉ có một có những cái bảo đảm những cái người xác bên anh không biết nhưng mà khi người ta nói á, chỉ có mình anh biết đúng không à, rồi cái feeling nữa giống như những chị lên đây chỉ có feeling anh cũng vậy những người mà có cái thần trường với phật lên có feeling thì lúc đó anh nhớ lại thì khi từ đó nhớ lại thì lúc đó những người mới khơi lại à, như vậy thì mình nói chỗ này khi một cái kiếp mình đang tu mà tự nhiên kiếp kế tiếp mình phải tu đi đúng hàng gì một ngàn kiếp thì mình mới thành một lên lên trên a la hán đi nhưng mà tự nhiên các bạn nhảy kiếp đi đi thàm à, đi ăn hưởng làm ừ. bà, bà bà mỹ thì thì phải tu lại nhiều kiếp nữa nó sẽ như cái đoạn đường nó bị nói rồi bị gián đoạn gián đoạn cho nên ý kiệm có nói là anh đang là người tây thầy tây tạng anh phải tái sanh thành làm thầy tây tạng là tự vì cái cái thói quen của mình một cái kiếp người của mình đã practice đã quen ăn uh, bánh tây tạng hay là cách tu thiểu tây tạng anh không có thể đang làm một thầy đa tạng mà anh đang đổi thành một nhà linh mục được nó, nó anh sẽ không quen cái đó yeah. Dạ. cho nên tất cả những gì chúng ta của kiếp sống hiện tại nó sẽ đều có y chang như kiếp sau lại cái liệu trình nó sẽ à. như thế nếu không, không có gì thay đổi không gì thay đổi thì anh mới mau tiến bộ anh đầu thai làm người Việt Nam anh hiểu được cái phong tục Việt Nam anh ăn nước mắm nước Việt Nam anh biết được sông ngồi Việt Nam kiếp sau tái anh là việt nam anh pick up lẹ hơn thay vì anh đi đầu thai mới anh qua bển đâu có quen ăn burrito ăn burrito rồi cái tự nhiên anh đi thèm ăn mắm ruốc thì sao đâu được đúng không ý là nó có cái vậy là mình không có chuyện kiếp sau làm ca sĩ là không có rồi đó anh làm ca sĩ kiếp này nhưng mà trong đời ca sĩ anh cứ than buồn than khổ hay là tôi thời ca sĩ người ta chỉ thương tôi khi khán giả vỗ tay lúc tôi già không ai vỗ anh có cảm giác đó thì khi anh mất đi anh anh sẽ không thích làm nghệ sĩ nữa ừ. à, thì anh sẽ làm nghề khác tự thôi tự mình chọn lựa còn nếu anh tiếp tục để làm ca sĩ thì anh nói ờ tôi nguyện kiếp sau làm ca sĩ nữa vui chứ không, không có cái vấn đề tái sinh theo nghiệp chẳng hạn như là chúng ta thì đó là nghiệp kiếp... đó nó đi theo cái thói quen là nghiệp nhưng mà thí dụ kiếp này mình làm những cái chuyện gì ác đi chẳng hạn ờ, như nói đó là, là đó, đó chẳng hạn như bây giờ dũng nè à, nói là màu da của Dũng là đậm hơn người bình thường người Việt Nam bình thường có thể kiếp trước là Dũng làm một cái việc gì đó Dũng hay coi trọng bề ngoài hay là xem thường màu da người khác chiêu ghẹo người ta cho nên kiếp này Dũng phải sống một phần nào ở cái ngoại hình nó giống như kiếp trước mình đã à, chọc ghẹo người khác hoặc là xem thường người khác cho nên kiếp này mình bị như thế để một phần nào mình gánh cái nghiệp từ kiếp trước thì thí dụ kiếp này kiếp sau mình không muốn bị như vậy thì kiếp này mình nên tu tâm dưỡng tính để kiếp sau mình không bị cái đó là cái nghiệp của mình hay là mình được lựa chọn là kiếp sau tôi muốn làm người da vàng à, da trắng lỗ mũi à, cái tóc vàng mắt xanh có được có lựa chọn vậy được không mẹ là vô hình vô tướng bây giờ một người phi châu khấn nam mô à, phật uh, quan tham bồ tát chẳng lẽ phật quan tham bồ tát mà hiện ra trắng á cái người phi châu họ ờ, quản không qua chạy mất tiêu liền họ đâu có tôn trọng mẹ phải phải hiện ra người phi cháu đúng không à, anh da đen anh có nhiệm vụ ở trong cái nước Việt Nam bây giờ anh biết biết bao nhiêu người Việt Nam đâu có bằng anh tại sao anh phải phải nghĩ là cái chuyện màu da phải theo à, da đen thì thấp thì da vàng thì da trắng không phải nó không có tính như vậy vâng. nó tính theo cái nó là của con người no matter là anh là da gì trí thức của người ta à bây giờ thằng mà người anh nó da ấy nhưng mà thật sự nó hành động tầm bậy thì, thì đâu có nó khác nó, nó nó là một cái mission của anh để mà cái da màu da là để cho anh hợp thời hợp cảnh của thời nay có thể trong tương lai á, anh có thể là một người nối kết với người trong tương lai mấy người da đen có thể nắm quyền nước này anh có thể nối kết họ để giúp nước việt của mình nhiều khi nó có miếng xanh đó để cho nó phù hợp thôi chứ giờ chị có thể đầu thai làm người mỹ trắng được tại sao trên không cho làm mỹ trắng mà cho làm người này đúng không ừ. là gì mỹ vàng à, mỹ nam <laughs> tại vì chị biết là mấy mỹ này nó làm sao ừ. mà tại sao mình phải đầu mang gì để cho bị mỹ nó kỳ thị cho nên lãnh những món đồ rất là rẻ rồi bị đì rồi có có biệt danh là Cinderella là là, là cám phải không tắm hả tắm tắm tắm ờ à, tắm bì đì này tắm bì đì thì có nhiều tên lắm đuôi điếc cầm mới làm được cái núi này ai ừ. chửi tôi có ba tên ngô tuấn kiệt không tôi là đuôi điếc cầm à. ai nói nói tôi là à, cộng đồng mỹ thì cho ra là mình anh dịch là tắm à. thì kiệt mới sống được tới ngày nay anh đuôi điếc cầm anh có cần thầy chữa bệnh cho anh bệnh câm điếc không ổng hả ông gặp tôi ông chạy sách vỏ luôn á tại sao tại một người đại tử của ổng lái xe là ổng xuống chùa à, tâm từ là ông này bắp chân dưới hẹn gặp kiệt tạm ngủ chỗ của kiệt ở dưới chùa kiệt có chùa gần đây nữa vâng. em nói là à, nói sao gặp chủ à, chùa này nọ vừa nghe tên kiệt là ổng sách góm chạy ra phía trường ổng về ngay đêm đó luôn Ủa, tại sao vậy? võ bằng yên tại vì ổng là người có người dựa vào ổng nhập xác mà những cái người đó mà gặp chuyện á, là bị cắt cái điển là người ta sẽ không có giúp ông để mà đi ấy nữa ừ. tại một người nổi tiếng và người thành công đều có một cái thế lực siêu hình ở phía sau support ir bên ma đạo hay là bên thiên đạo không có cái đó cho nên có người hộ có người nhập vô ở người mà người nhập vô cái xác không ông yên mà là người đó thiện hay là không thiện thường đa số những người đó là thiên lý thần mình không biết họ là ai nhưng mà họ cũng muốn mượn cái xác thời nay để mà làm lợi cho quần chúng để mà được get credit với ở trên vậy đó rồi con nhưng mà có muốn gặp anh chưa có bao giờ nói là sẽ muốn gặp anh hay anh muốn gặp không? đã nó gặp chị chạy <laughs> chạy hả ừ. sao ngộ vậy ha à, lần đầu tiên không nghe dám à, không phải ai cũng gặp vậy người yeah. Dạ. sợ chuyện gặp vậy lắm đó nghĩa là anh nhìn ra được chân tướng anh nhìn chân tướng thì anh biết ổng là người gì không kiếp trước lần chồn đực chồn đực hai chồn đực đầu thai ồ ờ. tại sao có người là rồng ờ, rồng lửa có người là thần là thánh là tiên rồi có người lại là chồn thì ờ, chính dạng ức linh căn mà mẹ gãi xuống trái đất đúng tất cả chúng ta most là điều animal người này con này con kia có người con rồng có người con này con nọ thì là là là chôn ủa mà anh thấy phân tích chính trị mà sao anh hỏi về tâm linh Ồ, tâm linh nó bắt đầu hết, à, nó là vũ à, trụ. À, à, anh có phải người tâm linh không? Ồ, Dũng rất là tâm linh. <laughs> Dũng Vậy rất à. tâm linh. Dạ, Dũng tâm linh, à. Dũng tin là tất cả mọi thứ gì ở trên đời này nó bắt nguồn từ cái chữ tâm linh. Chúng ta chỉ là nhỏ bé ông, thôi. Ông Einstein không có nói mà. Tất cả nếu mà so với tâm linh chúng ta chỉ là một hạt cát và tất cả những gì đây là chúng ta tạm bợ thôi Vậy trước tiên à, hỏi anh lại nè rồi anh đến gặp kiệt hôm nay trước khi đó anh có ấn tượng gì về kiệt cái thằng này nó nhão hay nó xàm hay nó ba láp hay gì hay là nó thiệt thì sao mà anh hỏi à, có nghĩa là anh phải nghĩ truyền sao từ xưa tới giờ đó dũng không ờ, anh là bao rồi, rồi. Dũng, từ xưa tới giờ dũng hay nói với mọi người đó đừng Điều hỏi dũng nhiều lắm thôi đừng hỏi dũng nếu mà không có ready for the truth nếu bạn ừ. bạn không chấp nhận được sự thật thì đừng hỏi dũng tại vì dũng không có ngần ngại mà người ta ờ, tại vì xưa dũng nhớ thầy của dũng có dạy vậy nè khi con không mang được hạnh phúc cho người khác con cũng đừng tước đi hạnh phúc của họ mình sẽ bị thất đức thì khi họ hỏi dũng đó dũng sẽ trả lời là em muốn anh trả lời những điều em muốn nghe hay là em muốn anh trả lời sự thật giống như tiếng mỹ họ là you want good news or bad news thì giờ anh hỏi dũng vậy dũng cũng sẽ hỏi vậy là anh muốn dũng trả lời sự thật hay là trả lời những điều anh muốn nghe dĩ nhiên sự thật rồi bad news càng tốt để Đúng. mình sửa chữa không không có bad news bad news bad news là ăn thua ăn thua cái nhìn của mình thôi à. đối với dũng dũng bữa nãy dũng có nói là sợ chơi, buồn. chơi kìa không biết à, ai nghĩ về mình mà tờ, nhiệm vụ truyền tin việc bị chửi nhiều lắm dạ. này nó nhảm nó xàm trước đây đây mới nãy Dũng có nói trong cái phần à, trước ngày đầu Dũng gặp anh thì Dũng nói à, anh là một người không bình thường <laughs> anh có cái suy nghĩ và cái nhìn của anh á những người mà bình thường nghe qua sẽ rất là chối đúng rồi đó đấy nhất là những người mà đang ờ, yêu đời nữa nghe kiệt là bị sốc lắm mấy thằng con ma con quỷ nó nghe lời kìa nó nghe kiệt nói chuyện nó bị sốc đấy <laughs> Nếu mà dũng cho rằng đó là anh có mặt ở đây có một cái vai trò một cái trách nhiệm và một cái sứ mệnh và không phải những gì anh nói người nào cũng thuận tay với người ta đâu nó phải có cái duyên họ mới tiếp thu được có nghĩa là cái ly nước của cái người nào đó mà anh chuẩn bị chế vào nó phải vơi đi nó mới có một cái chỗ thì nó mới chứa đựng được thì cái ly nước của dũng đã vơi đi khi gặp anh để chứa đựng những điều anh nói và Dũng Dũng đang tiếp thu những cái điều mới vào và cho mình cái thời gian cái cơ hội để học những cái điều mới khi con người không chấp nhận những cái điều gì mới dù cho nó chướng nó lạ bao nhiêu thì họ chính là kẻ thù của bản thân họ để đó là cái nhận định của Dũng về anh Chỉ à, khuyên ta thay đổi để mà sống cò với Hiền lại thôi với có nhiều tiền cho ra đâu có làm hay đâu Ờ, ai ghét thì đúng thì cũng vẫn là vậy cũng không có mất gì thương cũng chả mất gì thôi ờ, đường ta ta cứ đi thôi không dũng để là anh ở đây là có một cái sứ mệnh anh hiện giờ là của ăn của để anh dư anh Ô, không cần đà Phật không có dám nói không, đó anh nha. À, thì Dũng nói anh đừng nói Dũng nói à, thì, thì nó không có dư không Dũng nói thì nó khách quan hơn anh nói nó mới là người ta nói mèo không bao giờ khen à, mèo dài đuôi đúng không chẳng hạn như anh làm từ thiện bao nhiêu không bao giờ anh nói được không nên đi nói đúng không để người khác nói thì Dũng cho rằng của ăn của để anh có được thì anh không cần phải gì cái câu nói đó cây cao bóng mát không ngồi đi ra đứng nắng rồi trách trời không râm tại tội gì anh phải đừng gánh thị phi đứng ra này kia nói nhưng mà anh, anh có một cái sứ mệnh cười chứ nhiều lúc á đòi giớ kiệt mang nhiều lúc cả chục năm nó lủng lỗ kiệt tiếc không bỏ nhưng ừ. mỗi lần mà mấy người nhà nhật đồ móc ra ở sao giớ anh lủng lỗ anh không bỏ trời con xài được bỏ làm chi ừ. à, kiệt vậy đó nhưng mà anh lại cho người ta 50 ngàn xây tượng xây này xây kia thấy chứ là chuyện khác chuyện khác thì bởi à. vậy nó không liên quan gì vấn đề mà chiếc đất đã lũng đã chân á <laughs> ví dụ đang nói đây đó là anh có mặt ở đây và những gì anh có là một cái thử thách là một cái sứ mệnh và tại sao con người anh như thế cách nói chuyện của anh như thế người bình thường phàm phu tục tử nghe sẽ chối phải chướng và những người đó sẽ không có phải là những đối tượng mà anh cần phải gặp anh như anh nói đó 10 phần mà còn là 10 thì những người nào còn tồn tại lại theo cái trận đại thủy triều thì đâu phải là bình bình thường cái cái cái, cái như là việc nói kỹ ba dạng người rồi là dạng cầm mã báu chạy vòng vòng được ta xong mình là nó nghe chói kìa dạ. dạng thứ hai là siêu trí thức rồi trí thức là học quá giỏi đi cái gì cũng biết à, à, nhưng mà về tâm linh là nó càng xa tâm linh đó à, biết học, tâm linh không siêu trí thức mà biết tâm linh à, không biết tâm linh là mất đi thiên tính đó. rồi dạng thứ ba là những à, người gọi là à, nghe lời mấy ông thầy thời nay gọi là vô minh đó. chỉ biết nghe lời thầy mình không có biết analyze không biết nhận xét không có biết à, đúng sai mà trong khi thầy thời nay anh thấy rồi đó, đó thì ba dạng đó rồi còn Dũng thì nào không nằm trong dạng này cho nên thành ra mới ngồi à, đây tiếp thu và anh trở lại đây ngày, ngày thứ hai ừ. đấy anh có nhận thức. thì hôm nay chắc Dũng nghĩ là anh em mình gói ghém là anh còn muốn gì anh muốn anh muốn gửi đến khán giả không vậy Dũng à, Dũng hứa là mỗi đâu có Dũng... gì đâu anh nói khán giả anh anh hỏi thì việc nói anh hỏi tới đâu việc nói Dũng nói là mình cũng cố gắng sắp xếp mỗi tháng để mình gặp nhau một lần hay là Phật đấy là nào duyên. đủ duyên gặp nhau là thường còn lên đây là chuyện lạ lắm à. <laughs> nó kỳ lắm thấy không nói như vậy đó nhưng mà đi khi nói tới chữ duyên vẫn còn ờ, thẹn thùng <laughs> vẫn lạ lắm bây giờ quay trở về à, dũng à, có thể gửi lời chào khán thính giả à, nãy giờ chắc quý vị cũng nghe à, một phần à, chia sẻ của anh kiệt à, ngô tuấn kiệt phải không ạ à? cinderella gọi gì nữa câm điếc còn đuôi tên điếc câm đuôi điếc câm ở hồn tuấn kiệt đấy rồi rồi còn tên gì nữa không mình cần muốn biết khi chết đã dùng cái tên thiên tấn kiệt thiên tấn kiệt à. mà biết trước ngày chết anh muốn không? đi lên anh cũng phải lấy chữ thiên chữ à, thiên luôn hả à, anh muốn à, anh hỏi gì biết anh à. <laughs> anh, anh à, anh anh anh có pháp danh chưa đó là pháp danh đó là thiên tấn kiệt ừ. à. chung là thì chỉ mong tất cả youtuber cái nào mà làm có lợi cho cộng đồng mình có lợi cho quốc gia mình đất nước mình làm cho tất cả mọi bác hội tầng lớp từ giới thấp lên cao tới siêu trí thức thượng trí thức đại trí thức đều có cái nụ cười thì là ok chứ còn lên đó mà mình làm cho người ta bị stress thêm á <laughs> thì thôi mang không có hay tạo nghiệp thì không dám nói chữ đó nhưng mà mỗi người mỗi ý à, thí dụ như là thí dụ mình có bực bội thì mình cứ ra biển hay lên núi mình la hét cho đã cái mắc mới gì kêu người ta quay phim là like cho đã rồi để cho cả triệu người nghe cái đó là tội chết luôn anh hiểu không vậy thì hôm nay chúng ta tạm thời gác lại cái buổi à, okay. phỏng vấn này để hẹn là chúng ta sẽ gặp lại khán giả anh kiệt gửi lời chào khán giả và có những gì anh muốn à, chia sẻ hoặc nói lời uh, chia tay luôn hẹn lần sau à, xin uh, kính chào uh, bữa nay cũng uh, đột xuất uh, quen được với anh dũng cũng lần đầu thêm người bạn rồi bớt uh, bớt bươn người thù à, bớt người thù à, kiệt là ở dạng vô biên giới cho nên à, à, thường kiệt nói quỷ là bạn kiệt phật là thầy kiệt còn hy vọng ảnh là không phải dạng mà có quỷ cũng là bạn luôn cũng không sao cho nên nó cái lập trường ra đời cãi quá hết à cãi à, mình à, lời thật nói thật chứ không có phải phải nào hết nói gì sai xin lỗi các quý vị một lần nữa Dũng thay là xin à, cảm ơn quý vị hôm nay là thật sự đây là cái buổi phỏng vấn chúng tôi không có hẹn trước không có sắp xếp trước tất cả là duyên đã à, có người giao duyên để anh em chúng tôi gặp nhau và hy vọng chúng tôi sẽ còn có duyên để trở lại quý vị trong những à, chương cũng, trình cũng biết <laughs> là đột sức rồi quay luôn đột sức thôi đột sức rồi quay thôi à, Dũng thay lời xin chào quý vị đang có mặt tại Thiên Long Sơn San Jose một cái nơi mà quý vị cần đến nên đến và nếu có duyên sẽ đến được Xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.